nắng đỏ câu kiều đượm cóng câu vị nhớ nắng hè thơm nong sắn nong khoai ve râm ran gió sông lam vời vời nắng vàng bến thương vương sang bến nhớ nghiêng canh võng mẹ ru từ thuở ai